chúc tất cả anh em hôm nay được phong chuyên gia chúng ta đầy đủ can đảm sức khỏe ý chí và nghị lực kiên trì để chúng ta xứng đáng là một chuyên gia trong bất động sản mà ra đời mỗi chuyên gia phải làm việc tại chúng ta phải là ai cũng phải rất là gì ai cũng phải ngưỡng mộ thưa các cấp lãnh đạo cùng toàn thể anh chị em tôi với các tấn của trường ba hải phòng phòng thương ý dù vào công ty chưa lâu nhưng đối tác tấn đã thấm nhuần văn hóa công ty vào từng câu nói hành động của nhất và hôm nay thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 thứ năm đầu tiên của năm lực sắc phong chuyên gia chúc mừng các lãnh đạo chuyên gia có sinh nhật tháng 10, ngày 1 ngày 2 tháng 1 và tháng 2 trong đó có bản thân tôi sinh nhật tháng 2 chúc anh chị em cùng nổ